Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Nói về mức độ uy tín của các chủ đầu tư bất động sản ở Việt Nam thì chắc chắn cái tên Vingroup luôn đứng đầu danh sách Không phải tự nhiên mà những dự án của Vin luôn khiến người ta an tâm về tiến độ xây dựng Trải dài từ Bắc và Nam những dự án đã xây dựng của Vingroup là minh chứng rõ ràng nhất cho uy tín của chủ đầu tư. Và Vinhome Ocean Park 2, The Empire, là một trong những dự án như thế. Tuy mới được khởi công từ năm 2021 đến nay,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 Khu đô thị tọa lạc tại địa phận hai xã là Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo thông tin từ chủ đầu tư, thì mật độ xây dựng của dự án chỉ khoảng 35%. Phần lớn không gian sẽ được sử dụng trong việc kiến tạo các tiện ích và hệ thống cảnh quan xanh. Tại đây, chủ đầu tư xây dựng đa dạng các loại hình sản phẩm để đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính của nhiều tệp khách hàng khác nhau, bao gồm có căn hộ, biệt thự đơn lập, biệt thự đảo, nhà liền kề, shop house. Dự án có quy mô 458,9 ha, tổng mức đầu tư là khoảng 38.000 tỷ đồng. Bắt đầu từ quý 1 năm 2021, dự án Vinhome Ocean Park 2, The Empire đã được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, tác động của đại dịch Covid-19 vào năm 2021 đã gây ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ Vinhome Ocean Park 2. Tính đến thời điểm đầu năm 2022, tiến độ Vinhome Hưng Yên về cơ bản đã hoàn thành giai đoạn sàn lấp mặt bằng, phân lô và chuẩn bị đi vào các bước tiếp theo. Đặc biệt, trục đường chính của Vinhome Hưng Yên đang được san lấp mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp máy móc, công nhân viên, ô tô di chuyển vào bên trong dự án dễ dàng hơn. Công trường đang hoạt động rất năng suất và liên tục mở rộng về số lượng máy móc cũng như công nhân lao động. Điều này thể hiện sự tâm huyết và cam kết của chủ đầu tư và các đối tác với những khách hàng đã mua nhà dự án tại đây. Chỉ sau 6 tháng khởi công, tháng 4 năm 2022, công viên Royal Way Park chính thức mở cửa. Kỳ tích xây dựng tiếp tục được xác lập, 8 phân khu đã hình thành, hai phân khu sẵn sàng bàn giao thô tháng 9 năm 2022 chủ đầu tư Vinhome đã chính thức cho ra mắt dự án đại đô thị Vinhome Ocean Park 2, dự Empire, vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Nhân dịp khai trương, siêu dự án đã khai trương tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Way Park có quy mô lớn nhất thế giới với tổng diện tích 18 hecta. Quy hoạch của hạng mục này gồm có hồ nước mặn Laguna rộng 9,3 hecta cộng với 6 bể tạo sóng rộng 5,4 hecta cộng với công viên cát trắng 1 hecta. Bệnh viện Vinmec tại Vinhome Ocean Park 2 The Empire được khởi công, động thổ vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. Theo kế hoạch dự kiến, thì hạng mục tiện ích này sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2024. Mô hình phát triển được định hướng sẽ trở thành bệnh viện đa khoa quốc tế theo mô hình Resort tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Tiến độ các phân khu dự án Vinhome Ocean Park 2 The Empire hiện tại như sau. Phân khu Trà Là khởi công vào ngày 28 tháng 4 năm 2022, sớm nhất dự án. Hiện nay, công trường của phân khu đã tới giai đoạn cất nóc. Hình ảnh của ba công viên nội khu cũng đã được hình thành. Theo tiến độ này, thì các sản phẩm tại phân khu sẽ được bàn giao cho quý khách hàng vào tháng 11. Phân khu Ngọc Trải, mặt bằng phân khu đang triển khai những bước đầu tiên, chưa hình thành các sản phẩm và cũng chưa có thông báo cụ thể từ chủ đầu tư về thời gian bàn giao. phân khu san hô. Tiến độ phân khu này đang đúng theo kế hoạch của chủ đầu tư khi hoàn thiện mọi tiểu khu và tiến hành cất nóc. Tiểu khu san hô 4 và 7 đã xong phần nóc, theo dự kiến sẽ bàn giao các căn hộ thô vào tháng 1 năm 2023. Phân đô kinh đô ánh sáng Hiện nay, phân khu đang được triển khai xây dựng hạ tầng, diện tích phân khu rộng 9,2 hecta, cung cấp 724 căn shop house thiết kế theo phong cách Pháp cổ điển. Phân khu sao biển Hiện nay, phân khu mới chỉ đang triển khai một phần nhỏ ngay vị trí gần đoạn đường Đại Dương, có lộ dưới 30 mét. Thời gian dự kiến bàn giao vào khoảng tháng 2 năm 2023 với các căn hộ xây thô và tháng 6 năm 2023 sẽ bàn giao căn hoàn thiện. phân khu đảo dừa. Công trình của phân khu hiện nay chỉ mới lên phần móng. Triển khai công viên Shibak, hệ thống ven sông đã hoàn thiện. Các thông tin về mở bán, bàn giao chưa được chủ đầu tư đề cập cụ thể. Phân khu Hải Âu Móng toàn bộ sản phẩm của phân khu đã được xây dựng xong và đang tiến hành triển khai tầng 1. Dự kiến các sản phẩm cũng sẽ được bàn giao vào tháng 2 năm 2023, còn những căn thô được bàn giao trước khoảng 2 tháng. Phân khu cọ xanh Hiện phân khu cũng đang được triển khai giai đoạn làm móng tương tự như hai phân khu liền kề. Các sản phẩm của phân khu được mở bán vào ngày 21 tháng 6 năm 2022. Các đại tiện ích dự kiến cũng sẽ được hoàn thiện trước thềm 2023. Đại công trường Vinhome Ocean Park 2 The Empire luôn sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Cán đích vượt tiến độ sẵn sàng đón những cư dân đầu tiên vào năm 2023. Có thể nói Vinhome Ocean Park 2 The Empire là tọa độ đầu tư sôi động bậc nhất phía đông Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Nằm ở trung tâm của khu vực có hệ thống hạ tầng hoàn thiện, đại đô thị có khả năng siêu kết nối, khi thời gian di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội chỉ khoảng 30 phút khoảng cách vào nội đô sẽ còn được rút ngắn hơn nữa khi có thêm hàng loạt cây cầu bắc qua sông Hồng thời gian tới. Cùng với đó, cư dân cũng sẽ dễ dàng di chuyển tới các tỉnh thành kế cận như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh vì nằm kế cận cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Lựa chọn sẽ càng đa dạng hơn khi đường vành đai 3,5 hoàn thành. sức hút của đại đô thị biển, còn bởi sự đa dạng của sản phẩm từ biệt thự, liền kề, nhà phố. Cũng như nhiều đại đô thị đã từng thành công trước đây, Vinhome Ocean Park 2 The Empire còn giành được điểm cộng 5 sao nhờ sở hữu không gian xanh rộng lớn, có chức năng như một lá phổi xanh của toàn khu vực. Trong đó, điểm nhấn là công viên trung tâm Empire Park, có quy mô lên tới 7,5 hecta. Công viên ven kênh Siêu Park dài hơn 2,6 km, quy tụ hàng loạt các tiện ích độc đáo, mới mẻ Ngoài ra là hàng chục công viên xanh mát được bố trí xen kẽ trong các nội khu, mang tới cuộc sống tràn hòa với thiên nhiên cho từng công trình. Đặc biệt, chỉ có ở Vinhome Ocean Park 2 The Empire, cư dân mới có thể sở hữu kỳ nghỉ dưỡng biển theo phong cách resort ngay trước thềm nhà, nhờ kỳ quan đô thị, tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park rộng 18 hecta, quy mô hàng đầu thế giới, với 6 hồ tạo sóng rộng 5,4 hecta được bao quanh bởi hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á, Laguna, diện tích 9,3 hecta và công viên cát Sandy Park rộng 1 hecta. Cư dân sẽ có thể trải nghiệm chân thật như đang ở các thiên đường du lịch biển. Mảnh ghép hoàn thiện chuẩn mực sống thượng lưu của đại đô thị biển là những tiện ích đẳng cấp gồm có trung tâm thương mại Vincom Megamall với tổng diện tích sàn 7,45 hecta, bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao với 18 căn biệt thự lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Hệ thống trường học chất lượng cao gồm đầy đủ các cấp học từ mầm non đến phổ thông.